trong hoang đã còn có trong bệnh mới vào hoang dã mấy ngày đã cảm giác tăng quan của mình được đạt đến hiệu lần. lúc trước đúng là hiểu biết mệt mỏi nhưng nếu là tổ chức đoàn dược sư vậy chỗ đó chắc chắn cũng có lượng lớn bảng vẽ và vật liệu nếu thừa cơ bắt chọn ổ chẳng phải lại có thể phát tài rồi sao rõ ràng mình nói nghiêm túc như vậy tại sao biểu cảm của cậu ấy hưng phấn như vậy không không việc quan trọng bây giờ là xác định manh mối quan trọng mấy thứ này suy nghĩ sao nếu tổ chức này thật bí như vậy vậy sao cô biết rõ như vậy